đã quay trở lại với kênh ờ, nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một ngôi nhà nữa ở tổ 16 phường Nguyễn Nghĩa, quận Hà Đông Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà này các bạn có nhìn thấy Ngõ rộng 4 ờ, mét các bạn nhé Ô tô được vào được ờ, đến nhà luôn Đây là toàn bộ khu vực dãy nhà của chúng ta Các bạn có thể quan sát ạ à, về phần thông tin của ngôi nhà thì tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn ngôi nhà có diện tích là 30 ờ, mét vuông sổ đỏ diện tích thực tế thì nó khoảng 32 mét vuông xây 4,5 ờ, tầng và hiện đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 780 ờ, triệu đồng à, và tiếp theo tôi sẽ đưa giới thiệu các bạn về phần chi tiết à, mặt tiền của ngôi nhà các bạn nhé về tầng 1 này thì hiện tại chúng tôi đang ốp đá granite các bạn có thể nhìn thấy đây phía bên trong thì bọn tôi có một lớp cửa cuốn và phía ờ, mặt tiền phía trên thì được chúng tôi ốp ờ, mặt đá à, giả khô thôi tiếp theo tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong phòng ngồi của này về bên trong của tầng một ngôi nhà hiện tại là phòng bếp ở phía bên trong không gian ờ, nơi chỗ nuôi lông đứng đây chính là không gian của, của ờ, khách hoặc là các bạn có thể làm ờ, chỗ để xe hoặc là làm ngõ này nếu xe nhỏ nhỏ chúng ta có thể vào trong nhà các bạn nhé phía bên trên của phòng tầng một này thì có thêm hệ thống trần thạch cao đó và tiếp theo bên trong này chính là không gian của phòng bếp các bạn có thể đặt ra đây à, ờ, mặt bếp thì ờ, hiện tại đang được chúng tôi làm từ ờ, gỗ sồi ngang à, sơn là sơn màu xám đấy và mặt bếp thì là mặt bếp màu vàng các bạn nhé và bằng đá tự nhiên và phần chậu rửa là in, làm từ inox 304 chúng tôi đã có nước hết rồi các bạn này vào sát lại phần đầu tủ bếp Thank you và tiếp theo ở bên ờ, tầng một ngôi nhà thì có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa đây các bạn có thể quan sát ở phía bên trong là có một cái ờ, bồn cầu này và phía ờ, bên trong nữa là có một hệ thống máy bơm để bên nước lên tách nước của ngôi nhà à, và tầng 1 thì có một cái bể nước nữa các bạn nhé đây bể nước đây chúng ta có nhìn thấy đứng từ đây chúng ta có thể quan sát từng không gian của phía phòng khách đây tiếp theo là phần à, cầu thang của ngôi nhà về phần cầu thang thì à, mặt bậc và cổ bậc hiện tại là đang được chúng tôi ốp từ đá bình định đá tự nhiên và phần à, thanh trang trí đây đều được làm từ gỗ công nghiệp và tiếp theo là phần tay vịn các bạn có thể nhìn thấy được làm từ gỗ thịt gỗ sò đấy các bạn biết thì, tiếp theo tôi sẽ đưa các bạn lên lên tầng 2 để chúng ta tham quan a bây giờ cũng là tôi ờ, chuyển sang làm uh, cửa nhựa siêu vàng là cửa rất tốt cho con con quân mà đúng không thực là cái này là phòng sinh đây quan trọng sinh của chúng ta bao gồm uh, cho thì dùng rất đẹp tiếp theo là chúng ta đây là phần hành lang hành lang để lên tầng ba sau đây là chúng ta sẽ đi lên tầng ba vida en rằng là của nhà hiện tại là chúng ta đang thiết kế là một tung thang ở phía bên trong này và nơi là máy lạnh phía bên ngoài đây chính là khu vực sân chơi của chúng ta chúng ta có thể quan sát ở xung quanh đây dân cư rất là đông ngôi nhà này nằm ở ngay vị trí của tổ 16 thôn bên nghĩa thôi lên uh, nằm uh, có trường tiểu học này trường mầm non và khu vui chơi rất là đông cách trục đường chính của tổ 16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 Ờ, nhận à, thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại